theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp cho các bạn xem bếp này bên trong còn đẹp hai ống điếu còn rất là mới chưa qua sử dụng nhiều bếp này có một cà ra cà phê ri nhìn rất là đẹp phía trước và sau của bếp tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện bây giờ tôi sẽ bật hết tất cả bếp lên cho các bạn xem hộp nướng nướng một buổi nướng một làm tí nóc đây ngọn lửa cháy xanh đẹp tiếp theo tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi hơn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 bếp bên trái của tôi là cũng vậy 220 325 độ tại vì ở vị trí khác nhau thì bếp nó sẽ có nhiệt độ khác nhau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 để chỉ định pin các bạn kéo một pin ở đây ra này. một cặp pin đại như thế này một pin pin sạc sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được vì thế đi kèm với nó có một cái pin pin như thế này pin có hai đầu dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này để tăng chiều dài cho pin pin hộp pin thì có hai ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp vào đúng y chang như vậy tương ứng với hai cực các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng cực nha tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực đó thứ nhất thì bếp sẽ chắc chắn nó sẽ không hoạt động được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 bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có những tích hợp những chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng nó chỉ có chức năng rang ở bên phía tay phải này phía tay phải nó có thêm chức năng rang tại vì bếp có que cảm biến thông minh khi nó tiếp xúc với đáy nồi có nhiệt độ là 250 độ thì nó sẽ khóa ga vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bật bếp lên và bấm diêm lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bếp đó thì que cảm biến của bếp đây nó sáng đèn lên và nó kêu một tiếng bếp đó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 cục sạc đang cắm vào bếp mà chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ rồi chúng ta cắm vào ổ điện các bạn hẹn giờ tối đa được 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức 2 phút để thử nè sau đó tôi bật bếp lên bước cuối cùng là tôi sẽ lấy pin ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa các bạn nhớ là phải lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa sau khi cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động nó ngắt điện bếp sẽ khóa ga các bạn có thể nó hẹn giờ nấu hoặc là nướng những món ăn các bạn dự đoán trước thời gian chính của, của nó mà không có cần phải canh ngoài ra thì ờ, máy cũng có kinh doanh bán các loại pin nội nhập đây đây là pin zin theo bếp từ bên nhập rồi một cặp như thế này các bạn sử dụng với bếp là được khoảng từ 4 đến 5 tháng các bạn cũng có thể mua những loại pin này về sử dụng kèm với những thiết bị gia dụng ở nhà <clears throat> nếu mà các bạn có nhu cầu muốn sử dụng giá là 50.000 một cặp những loại pin như thế này ngoài ra khi mà các bạn đang sử dụng bếp các bạn gặp vấn đề về ngọn lửa không có được xanh đẹp mà nó bị đỏ đi có thể là do cái bê van ga chúng ta đang sử dụng nó không có được ờ, hiệu quả